Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của VT88 Trong thời gian vừa qua mình đã xem được rất nhiều đánh giá cũng như là lời nhận xét về mẫu E 2017 Nhận được rất nhiều sự uh, những lời chê của các bạn rằng mẫu E 2017 có cấu hình yếu này Màn hình độ phân giải thấp, kém Và đặc biệt là viền màn hình thì uh, to, rộng, không bắt mắt Tuy nhiên thì trong một uh, thực tế vừa qua thì trong thời gian vừa qua thì mẫu E 2017 vẫn luôn tình trạng cháy hàng tại VT88 cũng như tại các shop công nghệ khác tại Hà Nội và trong bài video này chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá mổ xẻ lý do tại làm sao Apple đã cho ra dòng MacBook Air 2018 mà thời điểm hiện tại MacBook Air 2017 vẫn đang rất là hot như thế. Chúng ta đã biết vào thời điểm cuối năm 2018, Apple đã cho ra mắt dòng sản phẩm Mac Air 2018 với rất nhiều thay đổi về thiết kế, ngoại hình cũng như cấu hình nhưng định nghĩa về một chiếc MacBook Air giá rẻ đã không còn nữa khi giá của nó lên đến tầm khoảng 28 triệu cho phiên bản thấp nhất giá này thì nó tương đương một chiếc MacBook Pro phiên bản Note 3 uh, ờ, sản xuất năm 2017 ở thời điểm mới ra mắt vì vậy để sở hữu một chiếc MacBook Air giá hợp lý thì rất nhiều người tìm đến với dòng MacBook Air 217 để so sánh MacBook Air 2017 với Mac Air 2018 hay là với Mac Pro 2017 thì thực sự đó là sự sánh hết sức khập khiễng bởi vì giá cả cả thị trường hiện nay thì Mac Air 2017 chênh so với hai dòng Mac Air 2018 và Mac Pro 2017 chênh nhau đến khoảng một chục triệu đồng và với tầm giá khoảng 17 triệu đối với chiếc máy Line New thì ờ, theo ý kiến của tôi đó là giá khá là ổn ở thời điểm hiện tại còn ờ, khi so sánh với các dòng laptop khác có cùng phân khúc thì MQD32 cũng không hề thua kém mà còn có phần nhỉnh hơn vì thế cho nên đối với tôi MacBook Air 2017 vẫn là chiếc MacBook rất đang mua còn xét màn hình của chiếc MacBook Air 2017 này thì độ phân giải của nó đang ở mức là 1440 x 900 thì rất nhiều bạn đang chê màn hình này theo tôi thì thực ra là nó không phải là quá tồi cái việc bạn đang sử dụng chiếc MacBook Pro đối với độ phân giải cao hơn rất là nhiều thì việc bạn chê màn hình này làm điều dễ hiểu nó cũng giống như là bạn đang đi một chiếc Mercedes và bạn chê một chiếc Kia Morning vậy về thiết kế cổ máy, tuy không thực sự có nhiều thay đổi so với những phiên bản trước, nhưng theo mình thiết kế của MacBook Air 2017 vẫn chưa hề lỗi thời. Thực sự thì nó vẫn nằm trên lỗ tốt đẹp với thiết kế đơn giản, vỏ nhôm nguyên khối cùng logo táo sáng vẫn toát lên vẻ sang trọng của nó. Cân nặng và độ mỏng của MacBook Air 2017 tuy đã không còn là số 1 nhưng nó vẫn rất thuận tiện cho việc di chuyển. Nơi dài nhất nó cũng chỉ 17 mm và phần mỏng nhất chỉ có 3 mm. Vẫn luôn điểm mạnh của dòng MacBook này, bạn sẽ không cần phải mang vác sạc pin lò ngoằng mà vẫn có thể sử dụng thoải mái trong vòng một ngày. Thời gian sử dụng lên đến khoảng 12 tiếng. Có quá nhiều mỹ từ để dùng về độ mượt và độ phê khi sử dụng bàn dây chuột của MacBook. Một trải nghiệm mà bạn khó lòng có thể có được trên các dòng máy Win. Về hiệu năng của máy, với cấu hình cũng như hệ điều hành macOS thì chiếc máy này thực sự không phù hợp với việc chơi game. Tuy nhiên với chip uh, bộ vi xử lý chip Intel Core 5, bộ nhớ RAM 8GB thì nó hoàn toàn phù hợp với các công việc văn phòng cũng như các phần mềm đồ họa 2D như Photoshop chẳng hạn. Tổng kết lại thì MacBook Air 2017 vẫn là một sản phẩm dễ tiếp cận nhất của Apple vào thời điểm hiện tại với tầm giá khoảng dưới 20 triệu bạn đã sở hữu một chiếc MacBook mỏng gọn nhẹ nhàng dễ mang đi lại pin khỏe dùng cả ngày không lo lắng hết pin bạn phù hợp với các công việc như văn phòng giải trí lướt web xem phim uh, lướt Facebook và bạn có thể làm công việc thiết kế 2D như Photoshop chẳng hạn MacBook Air thực sự là một sản phẩm đáng chú ý trong tầm giá này và nếu bạn đang lựa chọn cho mình tìm mua một chiếc MacBook Air 2017 thì còn chờ đợi gì nữa hãy nhanh chóng giảm về T88 để dinh một em về nhé và video đánh giá về MacBook Air 2017 của chúng mình xin phép được tạm dừng tại đây hy vọng những chia sẻ của mình sẽ là những kiến thức bổ ích giúp các bạn lựa chọn cho mình chiếc MacBook phù hợp xin chào hẹn gặp các bạn trong video sau các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ anh em mình nhé xin chân thành cảm ơn